trời ơi vô boss ơi đảo à đảo à nguyên một hòn đảo ở trước mặt luôn trời ơi tính ra là mấy ngày rồi các bạn ơi trời tối luôn à trời tính ra trời tối luôn mây rơi cuối cùng cũng tìm thấy được một hòn đảo hey, bọn mình hiện tại đang bị kẹt ở trong sa mạc các bạn mấy ngày rồi mình chưa được ăn uống gì hết trơn mình thèm bánh ngọt thèm KFC thèm Coca Cola thèm quá trời quá đất luôn mà chưa được cái gì vào bụng hết bây giờ đang trời tối nữa mây rơi tìm được cái hòn đảo ở vô boss vô mốt vô mốt trời ông cứ nhìn trời nhìn đất cái gì vậy trời đất ơi nhìn trời gì tôi trên đầu tôi là quả trời đùi gà trên đầu tôi nè ơi ra đây ra đây ôi trời ơi ông à, ông ở trong sa mạc ông đói bụng quá ông bị áo giác rồi vô mốt đi làm gì có đùi gà trên trời trời ơi ông sao nè nhìn nè một cái hai cái tôi cái đùi gà bự một cái đầu tôi mà không thấy hả trời ơi trời chết rồi bạn ơi vô mết ở trong sa mạc lâu quá vô mết bị ảo giác rồi nhìn lên trên trời thấy mấy ông sao mà tưởng là đùi gà thôi rồi vô mết ông ông đi theo tôi đi vô đây tôi kiếm gì ở trong ăn chứ thôi là ông bị ảo giác rồi trời tôi thương ông quá vô mết ơi chơi nhanh lên nhanh lên nhanh lên Ai, trời ơi nước kìa nước kìa trời ơi tôi tôi đang khát nước ừ, uống xuống đây uống ừ. uống ôi ngon quá ngon quá trời ơi ở trên cái hồ bé tí tẹo làm việc gì mà có cá mập ông nội ơi bây giờ vô đây vô đây ui ôi nhung ơi nhung ơi tôi thấy có một cái máy nè từ từ từ từ để để xíu để xíu wow, một cái ngôi nhà ôi vô boss đây ở chỗ này có một cái ngôi nhà nè chắc chắn cái ngôi nhà này sẽ có người sống bây giờ nè đi theo tôi tôi vô đó tôi xin người ta ít đồ ăn trong ăn chứ tôi thấy ông đói bụng rồi ông cứ bị ngáo ngáo rồi nè tội nghiệp ông quá đi theo tôi nhanh lên à ghét go ghét go ghét go nhanh lên vô mod ơi vô đây trời ơi mừng quá cuối cùng cũng có một ngôi nhà ờ để, để tôi gõ cửa coi coi trong nhà có ai không nha cốc cốc cốc cốc cốc cốc ai không vậy <gasps> ui vô hết vô hết hình như là không có người nhưng mà trong kia hình như có cái bàn đồ ăn kìa từ từ tôi mở cửa coi <gasps> ui trời ơi cái gì mà quá trời đồ ăn quá trời quá đất vậy cái gì mà heo quay nè rồi mì gói bánh kem rồi trái cây trụ quá trời luôn vô mốt ơi kỳ này bọn mình no bụng rồi ông ông qua bên kia tôi tôi tôi bên này bọn mình chia nhau ăn đi vô mốt tôi đó bụng quá à ăn ăn ăn không được không được không được trời ơi cái này là nhà của người ta mà ông vô nhà người ta ông ăn đâu phải nhà mình đâu ờ ừ ha tính ra vô mod nói cũng đúng tính ra cái này là nhà của người ta mình vô mình tự tiện mình lấy đồ ăn như vậy là không được rồi ờ thôi rồi để phong gọi coi có ai trong nhà không có gì mình mình xin đồ ăn cho tôi tôi đói bụng quá à, có ai trong nhà không ạ à? có ai trong nhà không ai đó ai đó ôi dạ con chào ông ơi ăn chợ dạ. phải không ăn chợ đúng không ê dạ dạ không phải ông ơi không phải không phải trộm đâu trời ơi nhìn mặt con hiền lành thế này đâu phải ông phải phải là ăn trộm đâu bọn con á là hai đứa nhỏ tội nghiệp đáng thương bọn con đói bụng bọn con lạnh lắm bọn con mới vừa đi ngang qua đây thấy có nhiều đồ ăn thơm phức cho nên là bọn con muốn vô đây để xin ít đồ ăn thôi ông ơi nào cũng lòng thương cho bọn con xin ít đồ ăn được không ờ dầu ông diễn diễn coi giả vẻ vờ ho ho đó đó trời ơi ông thấy vậy con con trời ơi đây có nhiều đồ ăn lắm hai con thích đồ ăn gì của hai con cứ lượm ăn đi ơ à, dạ dạ cảm ơn ông cảm ơn ông trời ơi trời hay quá dầu quá ơi ông diễn y hệt như là gọi là ho gọi là sắp văng cái phổi ra ngoài hay quá dầu quá ơi ôi ơi ở dầu mốt bây giờ là ông ông ông này ông cho mình ăn rồi nè bây giờ mình ăn đi dạ cảm ơn ông nha trời ăn ăn dầu mốt ơi ê ê từ từ từ Ông không à? thấy cái gì đó kỳ lạ hả À cái gì trời. tôi có thấy gì lạ đâu Trời trong rừng không mông quạnh như vậy Tự nhiên có một cái ngôi nhà Mà toàn là đồ ăn ngon như Ông nghĩ sao vậy Ai mà dễ vậy Ờ Ủa trời có gì lạ đâu Tính ra ở trong rừng thì cũng có người sống Mà người ta gọi là đi kiếm đồ ăn Người ta đem về ta nấu ăn Chưa kể người ta còn tốt bụng Người ta mời mình ăn thì mình cứ ăn thôi Trời ông thiệt ông, ông đánh nhau với quái vật riết rồi Ông đa nghi quá à Thôi ăn đi ăn đi ông đi Không phải ừ. ông đừng Trời ý là ông không có nên ăn Ông hiểu ông phải tin tôi Tại vì biết tại sao không Tự nhiên người ta dễ dàng cho ông ăn vậy đâu có dễ gì được Phải Ủa? cho cái gì chứ Trời ơi, rõ ràng à, ông nhìn đi, khuôn mặt của ông của cái ông này nè, nhìn rất là hiền từ luôn, rất là dễ thương luôn. Ông ấy thương bọn mình, ông ấy cho mình ăn. Rồi còn ông không ăn thì ông ra chỗ khác đi để tôi ăn. Mệt quá à. Ông phải tin tôi. Trời ông có tin vậy đó. Trời bạn bè với nhau, bạn bè với nhau mà bây giờ ông gọi là ông chỉ gì một chút nghi ngờ thôi mà ông tính không cho tôi ăn luôn. Ông có biết là tôi đói bụng mấy ngày nay không? Ông ra chỗ khác đi tôi ăn. Ông nhớ đó nha, tôi là tôi để cho ông ăn rồi sao ông đừng có nói là tại sao bạn bè không giúp đỡ nhau, tôi là tôi nhắc nhở ông trước rồi đó thôi vậy thôi ông đi đi ông ông ra chỗ khác đi để tôi ăn mình tôi ừ vậy ông ăn mình ông đi sao ha sao đi không đi trời ơi có đồ ăn ngon không chịu ăn trời đúng là đầu ngu ngốc ha vậy tôi ăn mình tôi nè trời ơi cảm ơn ông nha trời ơi đồ ăn ngon con nằm xuống con ăn luôn trong coi nè trời ơi đi con ngon đồ ăn ngon quá bạn ơi trời ơi cái tô mì nè trời lâu lắm rồi tôi mới được ăn tô mì gói được ừ, trời ơi ngon ngon ngon ngon ngon ngâm trời ơi ăn luôn con heo quay luôn ngon quá ngon quá ủa nhưng mà khoan từ từ tại sao mình cảm giác cái người của mình cứng ngắc vậy ta ui ui cái gì ui, ui à, mấy bạn ơi à, à, tại sao ờ. đã lừa rồi Hả? Bị lừa á? Rốt cuộc ông là ai vậy hả? Ừ, thật ra ta chính là Hả? Hả? Cái gì? Thì ra, thì ra ngươi, ngươi chính là quái vật sao? Ê, thả ta ra, thả ta ra Được rồi, bây giờ ta sẽ bắt nhà ngươi về cho quỷ dương Không, không lộn mới chắc không gì đâu ai da trời ơi đau đầu quá ủa chuyện gì xảy ra vậy ta ủa ủa cái gì đây ủa chỗ này là chỗ nào cái gì mà sao quá trời quá giật vậy hả ui còn còn còn cái tên siêu to khổng lồ kia là ai vậy ủa ê, cái tên kia ngươi là ai à, à, à. cuối cùng thì ta cũng đã bắt được cái tên phong cỡ này rồi Vậy là kế hoạch của chúng ta đã thành công Hả? cái gì? Kế hoạch của ngươi đã thành công Kế hoạch? Kế hoạch gì? Ủa, nhưng mà lý do vì sao ngươi lại bắt ta? Và trước sau gì ta cũng sẽ bắt cả cái tên vô mod kia Và tiêu diệt hai đứa ngươi ha, ha, ha. Hả? Cái gì? Thì ra Thì ra kế hoạch của ngươi là khiến cho ta và vô mod bị rạn nứt tình bạn sao? Hàng gì hồi sáng nay Ta và vô mod đã cãi nhau chỉ vì một cái bàn đồ ăn thôi Hóa ra đó chính là kế hoạch của ngươi nhưng mà ta nói cho ngươi biết nè quỷ vương Dù ngươi có làm gì đi chăng nữa Thì ta và dâu mốt vẫn sẽ mãi mãi là những người bạn tốt Ngươi đừng hòng có thể chia cách được tình bạn của bọn ta ừ, Vậy sao Vậy thì ta sẽ tiêu diệt nhà ngươi trước Còn cái tên vô mốt kia ta sẽ để tiêu diệt sau Tụi bay đâu Lên ha, Ngươi nghĩ rằng là muốn tiêu diệt ta là dễ vậy sao Rất may là ta vẫn còn mang theo một hộp sữa ở đây Hãy xem sức mạnh của ta đây Nhom nhom nhom nhom nhom nhom À siêu nhân vô mất biến hình hay à <laughs> bây giờ ta đã biến thành siêu nhân vô mất rồi ngươi nghĩ rằng là ngươi có đánh được ta sao có giỏi thì nhào vô đi ai à ôi ôi trời à dám đánh lén ta hả ta không sợ cái ngươi đâu Cái ngươi biết ta là ai không siêu nhân vô boss nè rồi ai ôi trời đông quá đông quá đông quá đông quá chạy chạy chạy chạy chạy trời cái gì mà đông dữ vậy trời trời ui, ui, ui, có giỏi vô đây không sợ các người đâu vô đây thanh kiếm vô boss của ta là chưa bao giờ chịu thua một con quái vật một con yêu quái đâu cả vào đây trời đông quá đông quá phải uống thêm sữa vô boss thôi Ây, nhưng mà chết rồi bây giờ mình không mang theo sữa vô boss làm sao mà mình có thể uống được đây chết rồi ước gì bây giờ có vô boss ở đây ui chết rồi bạn ơi bây giờ bọn chúng gọi là mạnh quá mặc dù là chỉ có vài tên nhào chứ đánh mình thôi mình mình còn quýnh không lại nữa ở đây còn hơn cả trăm tên Làm sao quấn lại đây trời Trời ơi vô mốt ơi ông đang ở đâu vậy vô mốt Tưởng thế nào Không có thằng vô mốt bên cạnh Thì nhà ngươi cũng chả là cái gì cả à, Chết tiệt Cái tên này biết rằng là điểm yếu của mình Đó chính là nếu như không có vô mốt ở bên cạnh Thì mình sẽ không làm được gì cả à, Trời ơi ước gì bây giờ có vô mốt ở đây giờ này đang làm gì ta Mà thôi kệ đi Sáng phải cãi nhau với mình không mà. Ôi trời ơi Ây à, trời ơi Chết mình rồi Bây giờ làm sao mà mình có thể tiêu diệt được cái tên quỷ vương này đây Chỉ là bọn binh lính của hắn thôi Mà đã đông đến như thế này Mà còn khỏe nữa Mình quýnh không lại Thì làm sao mà mình có thể đánh lại hắn được đây Chết mình rồi ừ, Cây kiếm vô mốt của nhà người đã bị ta lấy rồi Nhà ngươi không còn vũ khí nào để chiến đấu với ta nữa Và bây giờ Ta sẽ tiêu diệt ngươi <laughs> Không thể nào Chẳng lẽ số phận của siêu nhân Zomot không cận Phải chấm dứt tại đây sao Ta không muốn kết thúc như thế Ta phải tiêu diệt hết toàn bộ quái vật trên trái đất này Để bảo vệ cho con người Nhưng có lẽ bây giờ Mình đã không thể làm được gì nữa rồi Zomot à Tạm biệt cậu Ngươi nói nhiều quá rồi đó Còn bây giờ Hãy xem sức mạnh của ta đây Hả? Chuyện gì vậy? Cái kiếm vô mốt của ta đâu? <laughs> Cây kiếm vô mốt ở đây nè Hả? Vô mốt? Tại sao nhiều người lại ở đây? À, cái gì? Vô, vô mốt Trời ơi mừng quá Vô mốt đây Cuối cùng, cuối cùng thì ông cũng tới rồi Trời ơi tôi cứ tưởng là ông giận tôi rồi ông không tới đây luôn chứ Cuối cùng ông cũng tới đây để cứu tôi đã vô mốt làm sao mà bỏ ông được Tôi với ông là bạn tốt mà dạ, Nếu cả hai nhà ngươi đều muốn tới đây để nộp mạng Thì ta sẽ tiêu diệt luôn cả hai nhà ngươi Vậy sao Vậy thì bây giờ ta sẽ cho ngươi biết Thế nào là sức mạnh của Boss, Phong cỡ Chụp lấy sữa Boss nè à, may quá Sữa Boss. Trời ơi trời <laughs> Cái tên quỷ vương kia Bây giờ đã đến lúc Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của Phong một cảm giác thật dầu mò nạp năng lượng vô biến hình Hứa Cái gì Tại tại tại sao nhà ngươi lại có thể mạnh lên đến như vậy Tất nhiên là ta phải mạnh lên rồi Bởi vì ta đã có được sữa vô mốt Uống sữa vô mốt nạp vô giúp cho ta tăng thêm nhiều năng lượng hơn nghĩ sao mà ta không mạnh hả cái tên quỷ vương kia <laughs> ê vô mốt vô mốt qua đây nào qua đây nào tôi với ông cùng nhau chiến đấu chống lại cái tên này tới đây tới đây nào vô mốt ơi ok ok nè à, trời ơi tôi không ngờ rằng là ông lại quay lại để cứu tôi luôn á tôi mừng quá cuối cùng thì chúng ta cũng đã gắn kết được lại tình bạn rồi ơ nhưng mà khoan đã để tôi chút xíu nha ê cái tên quỷ vương kia tại sao tại sao mà ngươi lại muốn chia cách tình bạn của ta và vô mốt hả người nói mau Bởi vì ta chính là quỷ vương Cho nên ta không có một người bạn nào cả Chính vì thế khi thấy tình bạn của nhà ngươi và Yomot Nó khiến cho ta cảm giác rất đáng ghét Chính vì vậy nên ta sẽ tiêu diệt hai đứa ngươi Hả? Cái gì? Thì ra lý do mà ngươi muốn tiêu diệt ta và Yomot Đơn giản bởi vì ngươi chính là quỷ vương Cho nên là không ai chơi chung với ngươi mà ngươi thấy tình bạn của ta và dấu mốt quá đẹp cho nên là ngươi muốn chia cách bọn ta chứ gì nhưng mà xin lỗi ngươi nha ta và dấu mốt sẽ không bao giờ có chuyện rạn nứt tình bạn ở đây và hôm nay chính bọn ta mới chính là người sẽ tiêu diệt ngươi nào dấu mốt chúng ta cùng nhau tiến lên có giỏi thì nhào vô đây ai da ờ, chết nè chết nè chết nè cái gì mà à. yêu quá trời ơi là trời Ừ, đây cái tên này xem sức mạnh của ta đây Ui dạ, Ui Ui Vô bot Vô bot Trời ơi mấy bạn ơi Vô bot bị đánh chết queo rồi Trời trời cái tên này Tại sao ngươi dám làm vậy với người bạn thân của ta xem sức mạnh của ta đây Siêu nhân vô bot Nhà ngươi nghĩ nhà ngươi có thể đoán được ta hay sao Nhảy xem ta đây à. À. Ngươi đâu rồi Vô mod phong cần Trời ơi, các ngươi sợ ta rồi đúng không? Trời, ừ, trời ơi, chết rồi vô boss ơi Bây giờ tôi với ông Quýnh không lại hắn rồi Cái cây rìu của hắn to như thế Gõ vô đầu bọn mình thôi là bọn mình chết queo luôn á Không thể nào mà thắng được vô boss ơi Bây giờ làm cách nào đây, trời ơi Không, không được, không được chịu thua Làm sao mà chịu thua được, trời đất ơi ơi nhưng mà bây giờ cái cây rìu của hắn to lắm hắn ta gõ vào đầu mình cái là mình chết queo à giờ làm cách nào giờ bây giờ không chịu thua thì sao giờ làm cách gì hi hi không cần không cần hả cái gì tôi tôi tôi tôi mới nghĩ ra một cái kế hoạch này à, kế hoạch gì ủa, ủa trời ông nghĩ ra kế hoạch để tiêu diệt cái tên quỷ vương nè hả đâu kế hoạch là gì đúng rồi bây giờ mình sẽ dùng sức mạnh của tình bạn hả? Ừ? cái gì Sức mạnh của tình bạn Ủa Đúng có rồi sức mạnh đó luôn hả Có nghĩa là sao ông nói khó hiểu quá à Trời ơi Thì hồi nãy đó Mình hai đứa mình mỗi người đánh một người đó Rồi nó đánh mình chết queo luôn Nên là bây giờ á, là mình phải kết hợp lại với nhau Ủa Kết hợp lại với nhau là sao Ông nói khó hiểu quá à Có nghĩa là sao Hả? Trời ơi Có nghĩa là vậy nè Kế hoạch là như vậy nè Hả à, sao sao À. À. ui hay hay hay hay được được được kế hoạch nó hay á vô mod à. Dạ. được được được vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau kết hợp lại như vậy nha đúng ok Ok, <laughs> let's go Được rồi mấy bạn ơi Mình và dấu mod vừa mấy bạn được một kế hoạch rất là hay luôn Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau triển khai kế hoạch thôi nào Let's go Mấy thằng nhau, mấy thằng nhau phong cận Vô mod đâu rồi ra đây cho ta Ôi, Vô mod, vô mod Bây giờ nè, chúng ta cùng nhau triển khai kế hoạch thôi nào Let's go, let's go Ê, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, Nè nè nè, tôi cho cái này nè, cho cái này nè Hả, cho gì? Ui, sữa vô mod hả? Ừ, hợp lý, hợp lý Hay, trước khi chúng ta làm cái gì đó Chúng ta cũng phải uống sữa vô mod để nạp nạp thêm năng lượng thì mới chiến đấu được các bạn ơi ok nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm à một cảm giác thật dâu mod ai nạp năng lượng dâu ai được rồi bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu kế hoạch thế nào vô mốt tiến lên yeah! Dạ. ủa gì vậy cái búa của ta đâu cái búa của ta đâu đỉnh cao đỉnh cao thấy chưa thấy chưa kế hoạch nè mấy bạn thấy kế hoạch hay không đó chính là Yomot sẽ lấy vũ khí của hắn hắn ta sẽ không còn gì để chiến đấu với bọn mình nữa yeah. trời ơi thấy tôi giỏi chưa trời quá giỏi quá cho cho tôi mượn cây búa cho tôi mượn cây cây cái cây búa coi à hay nè cầm thử đi trời ơi ôi cái cây búa này nặng ghê luôn bạn hàng gì hắn ta dùng cái cây búa này hắn ta đập vào đầu mình cái trời xém nó chết luôn ui ui ui ui trời ơi cái búa này bạn hả ui trời ơi trời ơi quét ông ta để để xem nữa coi ui ui trời ơi cái ngươi luôn ngươi thấp hơn ta rồi ngươi thấy không bây giờ thì đã đến lúc ta sẽ xử ngược lại ngươi ủa gì kỳ vậy tự nhiên lấy đồ của ta cái đó của ta mà ủa cái búa này của ngươi thì sao ngươi sử dụng cây búa này á là để người ta hãm hại người khác bây giờ ta quyết định lấy nó để trừng trị lại ngươi nè đừng quên cao cho ta đi ơi đứng lại ta đi đứng lại chạy đâu chạy đi đâu chạy đi đâu cái khác là cái tên kia lên trời Trời, trời ơi, có hai thằng thuộc hạ như cái gì vậy trời Cái tên này là khỏe quá vô hết là quýnh Trời ơi, chết quay ui cái gì vậy Gì vậy, gì Ui trời ơi mấy bạn ơi Mình đã viết được tên gọi là quỷ phương này rồi <laughs> Nhờ vào sức mạnh tình bạn của mình và dầu Mon Một cảm giác thật là dầu Mon <laughs> Ai, trời ơi cuối cùng cũng tiêu diệt được tên quỷ vương ồ khoan từ còn hai tên thuộc hạ của tên quỷ vương sợ quá đứng hình luôn hay gì kìa giết luôn đúng rồi không nhúc nhích luôn đứng đứng đứng im nè đứng im nè đứng im nè à, bỏ cái đầu bỏ vô cái đầu nè rồi <laughs> quá là khỏe luôn mấy bạn ơi Ok bạn ơi, vậy là bây giờ mình đã tiêu diệt được quỷ vương rồi Hay chắc là bây giờ bọn mình sẽ tiếp tục gọi là hành trình gọi là khám phá thế giới Và tiêu diệt những bọn quái vật tiếp thôi Hay, thôi rồi uhm, đi thôi Yomot let's go đi thôi let's go ủa ủa Yomot ơi sao mà đi một Ôi. hồi cái tôi thấy cái chỗ này quen quen vậy ta hình như là cái chỗ này à, tôi gặp ở đâu rồi sao Yomot tôi là tôi nhìn cũng quen nãy giờ rồi mà tôi nhớ hoài nó không có ra đây nè ơi tính ra là bọn mình đi từ trước đến nay là cũng được mấy năm trời bọn mình gọi là rời khỏi làng hero team rồi bây giờ tự nhiên đi về cái con đường rồi tôi thấy con đường này quen quen ta khoan tự cái gì to to ở, cái gì to to ở phía trước mặt mình vậy có có khi nào ơi có khi nào wow ơi vô boss ơi nhìn kìa nhìn kìa hình như phía trước mặt của mình là Robin hao của Hello Team Trời ơi, đi qua, đi qua, đi qua, nhanh lên, nhanh lên Leo, lên thiệt, leo thiệt Trời ơi Trời ơi, chẳng lẽ sau mấy năm trời bọn mình đi phiêu lưu Bọn mình cũng đã quay trở về được được được lan Hello Team rồi sao Trời ơi, tôi không tin vô mắt của mình luôn, Phong Cận ơi Simmy Tôi nhớ Cairo, nhớ Simmy, nhớ Mr. bịch nhớ Camui Nhớ Mimi, nhớ tất cả mọi người luôn á Trời ơi Phải là heo tim rồi Ừ, đúng rồi nè Là heo tim mà, trời đất ơi Xong chị chậm yêu mod, nhanh lên coi Trời tôi đang tôi đang vui mà ông đi chậm quá Tôi hết vui được luôn rồi nè, vô đây đây Trời tôi phải nhìn ngắm lại ngôi làng chứ đây chính là Garden House của Hero Team còn bên đây là nhà wow. Dạ của Simmy nè, nhà của tôi nè Trời ơi Trời dạ ơi tôi nhớ quá đi mặc dù là ê, ờ, tôi không có liên quan gì quá nhiều tới cái làng này ơi, trời ơi ơi mà khoan đã Tính ra là bọn mình đi phiêu lưu mấy năm trời Vậy là bọn mình đã đi được một vòng của trái đất rồi á vô, vô mod Bọn mình đi từ Đúng hướng rồi. bên này Xong bọn mình về từ hướng bên này Ui Vậy có khi nào là bọn mình đã tiêu diệt gần hết được quái vật ở trên gọi là Minecraft này không hả đúng rồi tôi cũng nghĩ là như vậy đó chắc là mình đã tiêu diệt được gần hết luôn rồi ồ thì ra là như vậy hay thôi được rồi vô mót à nếu mà như vậy á thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên kết thúc chuyến phiêu lưu của chúng ta tại đây đi rồi có gì chúng ta về nhà rèn luyện thêm sức mạnh rồi từ từ chúng ta sẽ còn có thêm những chuyến phiêu lưu khác nữa vô mót đồng ý không mặc dù là tôi hơi buồn nhưng mà không sao dù gì chúng ta đã đi cùng nhau một đoạn đường dài rồi à, thật ra thì tôi cũng cảm ơn ông rất nhiều vô mod à ừ, tôi cũng cảm thấy hơi buồn khi mà phải chia tay ông tại đây nhưng mà thôi dù gì á thì ông cũng cần phải quay trở về hành tinh vô mod của ông coi như chúng ta kết thúc gọi là cái chuỗi hành trình của chúng ta tại đây đi rồi có gì từ từ chúng ta sẽ rèn luyện thêm sức mạnh rồi ông nhớ quay trở về trái đất chúng ta sẽ cùng nhau ừ, bắt đầu cùng nhau đi làm nhiệm vụ nữa nha vô mod hay chắc chắn rồi nhưng mà người cảm ơn chắc chắn phải là tôi bởi vì ông đã đồng hành cùng với tôi suốt một cuộc hành trình dài Để tiêu diệt những bọn quái vật Ai, Thôi ông đừng có nói vậy mà Ông nói như vậy tôi lại cảm thấy cảm động quá Tôi không muốn rời xa ông đâu vô mối thôi à, Chờ ôm cái coi Chờ ôm cái coi à, Tôi nhớ một ông Một lần gần nhất chúng ta sẽ gặp lại Ai, Thôi được rồi Coi như là chúng ta tạm biệt nhau tại đây nha vô mốt Tạm biệt phong cờ Chúc cậu luôn gặp được những may mắn Tạm biệt Tạm biệt Ôi, Trời ơi Vậy là Yomot đã về lại hành tinh của Yomot rồi Ôi, Chỉ còn một mình mình ở lại đây Ai, Thật sự rất là nhớ Yomot luôn á Nhưng mà thôi không sao Dù gì thì mình cũng đã có được rất là nhiều kỷ niệm cùng với Yomot Bọn mình đã cùng nhau chiến đấu Cùng nhau vượt qua những khó khăn và đã sử dụng sức mạnh của tình bạn Để có thể tiêu diệt được tên quỷ vương hay Sau cuối cùng Thì bọn mình cũng đã tiêu diệt được hết tất cả bọn quái vật Ở trên thế giới Minecraft này hay Thôi không sao Cố gắng phát triển Rèn luyện thêm sức mạnh Uống thật là nhiều sữa dầu mít Để có thể trở nên thành siêu nhân mạnh mẽ nhất Ở trong Minecraft hay Thôi được rồi Còn bây giờ thì mình nghĩ video đến đây cũng đã rất là dài rồi Cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây Và kết thúc chuỗi series phiêu lưu cùng với dâu mốt Và các bạn có thấy thích mình và dâu mốt phiêu lưu cùng với nhau hay không Hãy nhớ bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha À mà quên nữa Mình có một câu hỏi này muốn dành cho mấy bạn fan ở kết video nè Mấy bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết câu trả lời nha Đó chính là Phong Cận đã sử dụng vũ khí gì để tiêu diệt tên quỷ vương Một là kiếm đây là búa Đấy mấy bạn đón thử đi nha Ok nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha Bạn nào comment đúng thì mình sẽ thả tim nè Còn bây giờ thì bye bye Và hẹn gặp lại anh em những video lần sau Hey mình phải đi gặp mọi người đây À không phải gặp Sammy trước chứ trời nhớ Sam quá Sam ơi Sammy ơi Hello team, hello team